chào tất cả anh em đấy thì cái video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu đấy, báo dung mà nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi anh em đi làm tay con anh em đưa vào sân, sân chơi anh em đánh cũng rất là hiệu quả mà anh em làm cái thì anh em cũng rất là hiệu quả ở đây chính là cái bộ đồ chơi tài, hột tài xỉu báo dung bốn mặt thì cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó báo như thế nào và ờ, cái cách mà anh em có thể chơi cái bộ hột tài xỉu này làm sao nó hiệu quả nhất thì là anh em xem video anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó anh em nào mà đã từng chơi cái báo dung bốn mặt này rồi thì là anh em cũng sẽ thấy được là nó rất là hiệu quả khi mà anh em đến sân chơi anh em làm cái thì là anh em sử dụng thêm hai cái hột trợ nữa Đấy. hai hột trợ nữa và anh em làm tay con thì anh em chỉ cần lùa hay là anh em chỉ cần đưa được cái một hột này thôi Đấy, một hột tài xỉu vào dung bốn mặt đẹp vào thôi ở ngoài anh em sẽ à, cầm cái bảng dung này Đấy, đây là cái bảng dung cứ như vậy là anh em đánh thôi anh em chỉ cần luồn được hột là anh em chiến thắng hoặc là anh em làm cái anh em đưa cái hột này vào anh em lắc thì à, nó sẽ mang lại hiệu quả rất là cao cho anh em thì à, khi mà anh em đi chơi tài xỉu bịp hay anh em đi chơi đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì cái bộ hột này thử tăng tích của nó cũng rất là ok đây bây giờ tôi sẽ thử luôn cho anh em nước muối này dọi đèn này thử thử cho anh em Đấy, nước muối này ok đúng không ok Đấy, nước muối ok nam châm không hít nhé Đấy. Đấy. nam châm không hít này Đấy, nam châm không hít nhá Đấy, dọi đèn thì à, nó khoảng tầm tầm 90 phần trăm dọi đèn của nó càng à, trong nhé đây mặt năm này Đấy, rất là trong Đấy, nhìn ở ngoài thì anh em nào mà đã tiếp xúc rồi thì anh em cũng, uh, cũng thấy Đấy, nó có sự khác biệt nha Đó. rất là đẹp một rất đẹp nha Đó. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì cái ờ, bộ này khi mà anh em làm cái thì là anh em lấy thêm hai hột nữa Đấy, anh em lấy thêm hai hột nữa để anh em chơi anh em làm cái Đấy, thì còn cái đây là cái máy báo dung báo dung thì anh em chỉ cần bật lên thôi Đấy, bật lên và anh em đúc túi khoảng cách của nó Đấy, khoảng cách của nó khoảng tầm 3 đến 4 mét vẫn bắt được cho anh em nhé vẫn báo chuẩn báo chuẩn đét cho anh em luôn nhé đấy thì cái này thì uh, nó rung rất là nó rung rất là nhẹ đấy thì uh, anh em phải cầm vào tay hay là anh em để vào đâu đó để nó có cảm nhận đấy, để cảm nhận nó tốt nhất đấy, để cho anh em đi đánh nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ cầm tay tôi cảm nhận cầm tay bày bao dung và cái uh, bảng báo dung này Đấy, máy báo dung một dài một dài là con ngũ đúng không ngũ thì là anh em đánh gì đánh à, tài đó, ngũ tài đúng không một ngắn một ngắn thì là có nhất này Đấy, đánh nhất tứ nhất uh, nhất xỉu này nhất xỉu này Đấy, cái này không dung này không dung thì là có ba ba mặt bốn mặt ba mặt bốn thì là nó ở giữa ở khoảng giữa thì là anh em tùy anh em anh em có thể là đánh xỉu hay đánh tài hay là anh em có thể đánh à, bầu cua đó tùy anh em đấy chén này tại tôi tôi không đánh nhé có mặt ba chén này lên tài đấy. một ngắn tiếp này một ngắn thì là có nhất đánh nhất xỉu nhất xỉu tiếp tục nhất xỉu Đó, nhất xỉu hai dung dài hai dung dài tài Đấy, hai dung dài tài đúng không anh em Đấy, đây là cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu bộ đồ chơi tài xỉu có dung Đấy cái à, hột tài xỉu bao dung bốn mặt để giúp anh em đi chơi tài xỉu anh em đi à, lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em luôn luôn anh em có hiệu quả chiến thắng cái video này là video hết chào tạm biệt các anh em